Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh kèo bóng lụm lúa của mình Thì bắt đầu từ hôm nay cái kênh này sẽ đổi tên qua là kênh Cao Tiến soi kèo nha anh em Thì cái kênh này mình sẽ để lại cho hoàng đệ của mình là Cao Tiến để nó soi kèo và nhận định trận đấu cho tất cả anh em Thì hôm nay mình sẽ um, hướng dẫn anh em vào đây xem và nhận định kèo của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em một cái trận cuối để uh, mình để kênh lại cho thằng em nha anh em thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em đó là cái trận lên và Paris Saint-Germain diễn ra vào lúc 1 giờ 45 thì uh, Len và Paris Saint-Germain gặp nhau vào lúc 2 giờ 45 thì tối hôm nay nha anh em thì hôm nay mình nhận định xong mình đăng lên liền cho tất cả anh em vào kèo luôn thì hiện tại anh em cũng thấy trên bảng xếp hạng là thằng PSG đang đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng có 44 điểm sau 16 vòng đấu trong khi đó thằng Len đây cũng đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng nha anh em và có 37 điểm sau 16 vòng đấu thì cái phong độ của hai thằng này đang đứng rất là mạnh ở ngoài bên ờ, giải ờ, League 1 của Pháp nha anh em thì anh em thấy trong những trận gần nhất của hai đội thì cái phong độ của thằng Len cũng không rất là tốt nha thì trong 10 trận gần nhất thì Lan chỉ để thua một trận trước Ly thôi và hòa một trận gần nhất trước nay nữa thì à, còn bao nhiêu trận là Lan toàn thắng còn bên phía anh em thấy bên phía BSG thì toàn thắng trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường luôn là BSG toàn thắng không chưa để thua trận nào luôn anh em khi cái trận rồi BSG là Neymar bị thẻ đỏ nhưng mà vẫn thắng với cái tỷ số là 2-1 thì anh em thấy nếu anh em xem thành tích chơi trên sân nhà của thằng Len rất là tốt luôn anh em thấy thằng Len chơi trên sân nhà thắng cách biệt với cái tỷ số là từ một bàn tới ba bàn và chưa để thua một trận nào luôn nha anh em còn thành tích chơi trên sân khách của thằng bsg thì anh em thấy rồi thằng bsg chơi trên sân khách thắng vì chỉ cách biệt được một bàn thôi cũng không tốt cho mấy và nếu tính theo phong độ của hai thằng này đang rất là cao trong mùa giải hiện tại rồi còn trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy thằng bsg và thằng Len đối đầu là toàn cái tỷ số hòa và PSG trong năm 2021 á, thì PSG ăn với cái tỷ số là 2-1 thôi. Còn những trận gần đây nhất thì PSG và Lens gặp nhau là trong cái tỷ số hòa không nha anh em. Còn cái đội hình dự kiến thì anh em cũng thấy cái đội hình dự kiến của thằng Lens nó ra với cái sơ đồ là 3-4-2-1. Còn bên phía PSG chơi với sơ đồ 3-4-1-2, hàng công cao nhất là Mbappe với Ekitike à, thì à, hiện tại trận này à, Messi chưa có trở lại thi đấu được nha anh em còn Neymar Neymar thì bị thẻ đỏ rồi trận này không có sự góp mặt của Neymar thì cái đó là cái thông tin của cái trận đấu còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này thì anh em cũng thấy trận này nhà cái đang cho cái mã kèo là Paris Saint-Germain đang chấp 0,25 và tài xỉu 2.5 thì trận này anh em cứ nằm cái mã kèo đội chủ nhà cho mình nha anh em là nằm lên được chấp 0,25 tài xỉu 2.5 thì anh em cứ nằm cái mã xỉu mạnh tay cho mình thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Len và Paris Saint-Germain đây thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu của Paris Saint-Germain và thằng Len thì nó có tỷ số chỉ tầm một điều là cao nhất là 2-1 thì rất là lâu rồi mới có cái tỷ số 2-1 thì cái trận này bên phía PSG nó đang có bị chấn thương và Messi chưa có sự trở lại chỉ có một mình em Mbappe thôi thì cái trận này anh em cứ nằm cái mã xỉu và anh em nằm đội chủ nhà lên cho mình luôn nha thì anh em cứ nằm hai cái mã này còn anh em nào mà đang chơi bên ngoài á qua thầu qua cò hoặc là anh em chơi trang mà những trang không uy tín thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình đăng ký một cái trang để anh em chơi nhiều kèo hơn thì anh em chơi bên ngoài anh em chơi chỉ được trên dưới tài xỉu những cái trận này anh em cứ vào cái mã tài gốc thì anh em sẽ không cãi nha nó dễ ăn cho anh em hơn còn anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em không có thể quýnh góc được anh em chỉ quýnh được trên dưới tài xỉu thôi cái đó là anh em quýnh cái những cái kiểu đó là rất dễ bị thua nha thì bây giờ mình khuyên anh em anh em nào mà trùng máu với mình muốn vào nhóm của mình chơi thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua telegram hoặc là fanpage uh, liên hệ trực tiếp qua fanpage kèo bóng cao tiếng của mình luôn nha anh em thì hôm nay là cái kênh này bắt đầu từ, hôm nay là sẽ là cao tiếng soi kèo không còn là kèo bóng lụm lúa nữa nha thì anh em cứ vào đây anh em xem nhận định thì cũng chẳng nhận định tất cả các trận đấu cho tất cả anh em xem thì anh em nào đang xem thấy mến mình thì để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để đông anh em theo dõi hơn và mình sẽ nhận định nhiều giải mã kèo cho anh em hơn thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cần Len và Paris Saint-Germain thì anh em nào đang xem thấy hay thì để, để lại cho mình một bình luận nha. Còn anh em nào muốn vào nhóm chơi cùng mình á, trùng máu với mình thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái thông tin liên hệ mình sẽ để dưới phần bình luận thì anh em cứ nhấn vào phần bình luận anh em sẽ thấy cái thông tin liên hệ của mình để đó. Thì à, chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em ở um, video sau.